Thế anh em nào thấy thì cái giải đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay ta có giảng nó là 47788 thì giải đặc biệt của chúng ta đã nổ kép bằng ở đây cho, cho tất cả anh em đó là về con kép 88 của giải đặc biệt của chúng ta. Thì ở đây ta có tổng 6 và cảm 7 cho tất cả anh em. Thì điểm qua lại cái bảng lô tô chúng ta ngày hôm nay thì anh em đã thấy thì cái bảng lô tô chúng ta ngày hôm nay thì đầu 6 của chúng ta đã bị câm. Còn đầu 8 của chúng ta thì ngày hôm nay ta nổ quá rồi cho ngày hôm nay cho, cho tất cả anh em cho ngày 14 tháng 12 anh em thấy thì à, bàn lô tô chúng ta ngày hôm nay thì anh lô đã cho ra lô hai nháy khá là cao cho tất cả anh em anh em để ý nhá lô hai nháy của chúng ta ngày hôm nay ta về con 06 về lô hai nháy này 41 này 54 này 73 83 và con kép 88 của chúng ta cho ngày hôm nay thì thật sự mà nói thì anh lô anh cho ra lô hai nháy của, của chúng ta cho ngày 14 tháng 12 thì khá là nhiều còn về ngày hôm qua tôi có bắt cho anh em ở trên kênh chốt số ba miền và dự đoán số số miền Bắc cho tất cả anh em và bắt cho anh em những con số 7 thủ lô và xong thủ lô dàn đề chạm vào bộ đề 20 số cho tất cả anh em được tham khảo cho ngày 14 tháng 12 2018 thì anh em để ý nhé ngày hôm qua tôi có dự đoán số số miền Bắc cho tất cả anh em thì bắt cho anh em con bạch thủ lô 07 lót 70 xong thủ lô 2442 và mình sẽ quay trở lại cho tất cả anh em xem Bạch Thủ Lô tôi bắt cho anh em 07 thì xin chúc mừng tất cả các anh chị em ngày hôm nay đã theo Bạch Thủ Lô của mình ở trên kênh chốt số 30 của mình đã chiến thắng được con Bạch Thủ Lô 07 cho tất cả anh em còn về tôi lót cho anh em 70 thì đầu bảy của chúng ta rất tiếc đã không ra con 70 cho tất cả anh em còn về sau thủ lô tôi bắt cho anh em 2442 thì xin chúc mừng tất cả các anh em các anh chị em đã chiến thắng được con 24 nó về ở giải tư bổ thứ tư cho tất cả anh em là chiến thắng Bạch Thủ Lô và Song Thủ Lô vượt trên kênh chốt số 30 của mình cho ngày 14 tháng 12 2018 nếu anh em nào hôm nay đã theo những con số Bạch Thủ Lô và Song Thủ Lô của mình ở trên kênh thì anh em đã chiến thắng quá rực rỡ cho ngày 14 tháng 12 rồi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 kép 88 tôi đã không bắt cho tất cả anh em và trong cái bộ giá đề 20 số của mình thì ờ, đã không có tổng số cho tất cả anh em thì ngày hôm qua thì tôi có nghiêng về tổng 4 và tổng 8 cho tất cả anh em thì rất tiếc tổng 6 tôi đã không bắt cho anh em ở trong cái bộ dàn đề 20 số thì anh em đã thấy thì ở đây ta có con cặp 8998 4884 thất tiếp bạch thủ đề của chúng ta ngày hôm nay ta đã về con kép 88 cho ngày 14 tháng 12 2018 thật sự mà nói thì ngày hôm nay ở trên kênh chốt số ba miền của mình thì mình chỉ chiến thắng được con bạch thủ lô đó là con 07 và xong thủ lô của chúng ta thì ta đã chiến thắng con 24 ở đây còn bộ trong cái bộ dàn đề chạm và bộ đề 20 số của chúng ta cho ngày 14 tháng 12 2018 đã thất bại hoàn toàn thì uh, thật sự mà nói thì uh, ngày hôm qua thì mình cũng không có nghiêng về tổng 6 cho tất cả anh em mà mình nghiêng về tổng 4 và tổng 8 thì uh, mình đã không bắt tổng 6 nếu, nếu ngày hôm qua tôi đã nghiêng về tổng 6 thì ngày hôm nay anh em đã chiến thắng được bạch thủ đề con kép 88 cho tất cả anh em rồi còn mình sẽ điểm qua lại và đi vào bắt cầu đề cầu lô cho tất cả anh em cho ngày mai để cho tất cả anh em được tham khảo những con số trên kênh chốt số 30 của mình thì à, điểm qua lại cái bảng lô tô chúng ta ngày hôm nay thì anh em đã thấy và anh em cũng đã xem sơ qua cái bảng lô tô của chúng ta và dự thường vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày và bây giờ tôi sẽ đi vào chỉ cầu đề và cầu lô cho tất cả anh em được tham khảo ở trên kênh chốt số 3 miền của mình cho ngày 15 tháng 12 2018 để cho tất cả anh em được tham khảo đầu tiên tôi sẽ đi vào chỉ cầu bạch thủ lộ à, cầu đề cho tất cả anh em cho ngày mai thì cầu đề của chúng ta báo cho người ta thấy nhá anh em để ý nhá ở đây ta có chạm 5 và chạm 4 thì ăn thẳng đây còn 91 cho tất cả anh em ở đây ta có chạm 6 và chạm 5 thì ăn thẳng đây còn 6, 40 ở đây ta có chạm 0 và chạm 1 thì ăn thẳng con 17 đây và tiếp theo đó ở đây ta có chạm 2 và chạm 3 cho ngày hôm nay đó là ngày à, 14 tháng 12 2018 thì ở đây ta có chấm 2 và chấm 3 thì 3 vòng 8 thì ta được con kép bạch thủ đề của chúng ta đó là kép 88 kép bằng cho tất cả anh em thì liệu ngày mai ở đây ta có chấm 4 và chấm 0 liệu chấm 4 và chấm 0 có nổ ở đây cho tất cả anh em hay không đó là câu đề chạm của chúng ta cho ngày mai và nối tiếp theo nữa ở đây tôi có thêm một câu nữa câu chạm của chúng ta anh em để ý nhá ở đây ta có chấm 5 và chấm 7 thì anh thẳng ở đây con 60 và tiếp theo ở đây ta có chấm 5 và chấm 6 thì anh thẳng con 45 ở đây liệu ngày mai ở đây ta có chạm 4 và chạm 1 liệu chạm 4 và chạm 1 có đủ đây cho tất cả anh em hay không thì cầu ở đây bảo cho ông ta thấy có chạm 4 và chạm 0 cầu bên này thì bảo cho ông ta thấy có chạm 4 và chạm 1 liệu ngày mai chạm 4 có đủ cho, cho tất cả anh em hay không nó cầu đề chạm của chúng ta cho ngày mai cho tất cả anh em được tham khảo còn thêm một cái câu nữa tôi chỉ cho anh em cho ngày mai thì anh em để ý cầu này nhá tôi chỉ cho anh em nhá tôi sẽ lấy ở con 4 ở dài 3 bù thứ nhất là con 4 tôi sẽ ghép với lại ở dài 6 bổ thứ hai con số thứ hai là con không tiếp tục như vậy nhá ở đây ta có 9 này ở đây ta có 1 đây ta có 8 và đây ta có 9 còn ở đây ta có 8 và đây ta có 2 anh em để ý nhá ở đây ta có tôi sẽ ghép 4 và 0 ghép lại với nhau thì ta được con bạch thủ đề của chúng ta đó là con 40 và ở đây tiếp nữa ở đây ta có 9 và một thì ta ghép lại với nhau thì ta ăn được con bạch thủ đề đó con 17 ở đây cho, cho tất cả anh em và ngày hôm nay thì ở đây ta có 8 và 9 thì 8 và 9 thì ta kết hợp bên đây thì bạch thủ đề của chúng ta ngày hôm nay đã với con kép 88 ở đây cho, cho tất cả anh em cho ngày 14 tháng 12 2018 còn liệu ngày mai ở đây ta có 8 và 2 liệu 8 và 2 có đủ lên đây cho tất cả anh em hay không liệu 8 và 2 có đủ cho ngày 15 tháng 12 2018 cho tất cả anh em hay không nó câu đề chạm của chúng ta cho ngày mai cho tất cả anh em được tham khảo trên kênh chốt số 30 của mình và bây giờ tôi sẽ đi vào chỉ thêm cho anh em một cái câu đó là câu dàn đề chạm của chúng ta cho ngày mai cho tất cả anh em được tham khảo thì anh em để ý nhé ở cái ngày 15 tháng 11 năm 2018 thì bạch thủ đề của chúng ta đã nộp con kép 88 kép bằng ở đây thì sang đến ngày 16 tháng 11 năm 2018 thì bạch thủ đề của chúng ta là nộp con 48 ở đây cũng giống như ngày hôm nay thì ngày 14 tháng 12 2018 thì cách một tháng thì à, ngày 15 tháng 11 thì lên đến ngày 14 tháng 12 thì ngày hôm nay thì ra nổ con kép bạch thủ đề của chúng ta đó về con kép 88 liệu ngày mai ở đây ta có chạm 4 và chạm 8 cho tất cả anh em hay không thì nếu cầu của chúng ta chạy như thế này thì liệu ngày mai thì chạm 4 của chúng ta có đủ cho tất cả anh em hay không đó là câu đề của chúng ta cho ngày mai cho tất cả anh em thì câu đề chạm của chúng ta thì báo cho ông ta thấy cũng khá là cao chạm 4 của chúng ta khá là cao cho ngày mai ở trên kênh chốt số 30 của mình nếu anh em là trùng kèm những con số dàn đề chạm và bộ đề 20 số của mình thì anh em thể là tham khảo những con số của mình ở trên kênh anh em có thể chơi và bây giờ tôi sẽ đi vào chỉ cầu bạch thủ lô và song thủ lô cho tất cả anh em được tham khảo cho ngày 15 tháng 12 2018 thì tôi sẽ bắt cho anh em ở cái cầu bạch thủ lô của chúng ta cho ngày mai tôi sẽ lấy giải ba bộ thứ ba à xin lỗi anh em tôi sẽ lấy giải ba bộ thứ tư con số đầu tiên là con 9 tôi sẽ ghép với lại giải tư bộ thứ hai con số thứ hai à, con số cuối cùng xin lỗi anh em đó là ta sẽ có cặp đó là 7997 cho ngày mai và đó cầu cặp bạch thủ lô của chúng ta ở trên kênh chốt số 30 của mình và bạch thủ lô tôi sẽ bắt cho anh em 97 lót 79 cho tất cả anh em nhé đó cầu bạch thủ lô của chúng ta cho ngày 15 tháng 12 2018 và nối tiếp như vậy tôi sẽ đi qua chỉ cho anh em ở cái cầu song thủ lô của chúng ta cho ngày mai thì cầu song thủ lô của chúng ta bảo cho chúng ta thấy thì ở đây thì tôi sẽ bắt cho anh em ở cái cầu này tôi sẽ lấy giải tư bổ thứ nhất con số thứ hai đó là con 4 tôi sẽ ghép với lại giải tư bổ thứ ba con số thứ hai đó là con 9 thì ta có cặp xong thủ lô cho ngày mai cho tất cả anh em được tham khảo đó, cầu cặp xong thủ lô của chúng ta 4994 cho tất cả anh em đó cầu cặp xong thủ lô của chúng ta cho ngày 15 tháng 12 2018 thì đây là cái bảng tần suất lô tô của chúng ta cho ngày mai thì anh em là thấy thì à, lô 49 của chúng ta thì à, ngày mai là khung cuối cùng ngày khung cuối của tất cả anh em anh em để ý nhá thì khung chảy khá là đẹp cho tất cả anh em nhá khung cầu lô 49 của chúng ta cho ngày mai và 79 của chúng ta cầu cặp bạch thủ lô của chúng ta ở đây thì à, ở đây khung hai ngày anh em để ý này anh em đợi mình một chút nhá ở đây ta có khung hai ngày nhá ngày mai là ngày cuối nhá thì anh em để ý nhá ở đây sang ngồi bên này ba ngày này ở đây một ngày này xong đi đến hai bốn sáu ngày này và tiếp theo nó ở đây sang ta là 4 ngày thì ngày mai ở đây là khung cuối của chúng ta thì ngày mai khung cuối của chúng ta anh em để ý nhá ở đây hai hai ngày này thì sang bên này thì ngày mai thì khung cuối lô 79 của chúng ta cũng khá là cao cho ngày mai cho, cho tất cả anh em còn về à, ở đây thì anh em đã thấy thì à, lô 94 và 97 của chúng ta ở đây thì à, khung báo cho chúng ta thấy cầu lô tần suất của chúng ta chạy thì cũng khá là đẹp cho ngày mai cho tất cả anh em và bây giờ mình sẽ đi vào đưa lên những con số cho, cho tất cả anh em được tham khảo cho ngày mai đó là ngày 15 tháng 12 2018 nếu anh em nào muốn lấy số chuẩn hơn số chính xác hơn để anh em thể tự tin vào bữa an toàn hơn thì anh em có thể là kết bạn vào số Zalo đó là 0973746596 để anh em có thể lấy số chuẩn để anh em thể chính xác để anh em thể vào bữa an toàn hơn và anh em hãy nhớ đăng ký kênh hãy chia sẻ kênh hãy giúp kênh có thể một ngày đi lên phát triển hơn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 còn về xong thủ đô của chúng ta cho ngày mai thì tôi sẽ bắt cho anh em cặp đó là cặp 4994 còn về dàn đề chạm của chúng ta cho ngày mai gồm những chạm như sau đó chạm 4 chạm 8 và chạm 7 cho ngày mai đó dàn đề 3 chạm của chúng ta còn cái bộ dàn đề 20 số của chúng ta tôi sẽ bắt cho anh em gồm những số như sau đó là cặp 4884 4774 4224 4334